hơn ta sẽ gõ cd à ng at angular material enter enter chúng ta sẽ cùng chờ đợi đây à, import material vào return 3 đây. đây nó hỏi là Angular Master 15.2.6 sẽ được cài đặt vào XQ. Yes. Ok, câu lệnh uh, open của chúng ta đã hiện lên. Sợ open. Rồi chúng ta sẽ cùng chờ đợi câu lệnh install khi uh, Angular project của chúng ta chạy lên chúng ta sẽ tiến hành ờ, câu tiếp trong khi chờ đợi chúng ta sẽ import thư viện chúng ta sẽ truy cập vào file app.module.ts này rồi tắt các file khác đi và chúng ta sẽ import ba thư viện thì à, đầu tiên đấy là thôi chúng ta chỉ cần một thư viện thôi có rất nhiều material thì chúng ta sẽ sử dụng thư viện là button module do chúng ta chưa cài đặt xong nên là vẫn đang còn lỗi chúng ta sẽ import trước và khi nào im uh, à, cái cài đặt của chúng ta thành công thì chỗ này sẽ hết lỗi thôi vẫn đang cài có vẻ là khá là lâu trong khi chờ đợi nữa thì uh, chúng ta tiếp tục uh, à, ở đây tạo mới một command ta tên là material ok như vậy là chúng ta đã Ờ, chưa được. Chúng ta sẽ cùng xem. Đang cài package cho em ra. Gen luôn con lần này. Đấy, đã gen xong con rồi Vậy bây giờ chúng ta sẽ chọn thêm Chúng ta sẽ chọn Inoco và Pink Màu xanh dương và hồng này Thêm mặc định Chúng ta có cài Angular Material Theography không Style không đâu Tạm thời chúng ta sẽ không cần cần animation không tạm thời cũng không cần luôn chúng ta sẽ học những cái cơ bản trước vậy là đã cài xong đã cài xong này cũng hết lỗi luôn chúng ta sẽ bắt đầu à, thử một uh, material button chúng ta sẽ mở file material component.html lên à, đầu tiên ta sẽ gọi component này ở component app chúng ta sẽ không gọi apply nữa mà chúng ta sẽ gọi app material ok Material Work Component của chúng ta đã hiện lên ở đây chúng ta sẽ chỉnh sửa hai giao diện chúng ta sẽ xóa bỏ code cũ thêm ờ, một deep class container float rồi trong deep này thì ờ, chúng ta sẽ tiến hành tạo một button tuần này chúng ta sẽ sử dụng material với cấu trúc như sau mat right pattern color bằng primary chúng ta sẽ nhấn vào đây là nút thêm đi sẽ bật việt key lên OK, đây các bạn thấy là cũng không khác mấy đúng không bởi vì sao bởi vì sau khi